xin dùng Pê chụp Chua, Chiếu Chầu, David Hùng liệt Ngàn Hòa. Ết La Miền, Ê Than, Nhí Mắt Kinh Dung, Hồ Chiếu À, Yê Ổi Yết Liễu Bảo Dung Chênh, Mời chụp Chua Nhiên Hám Miền, Yê Ổi Lùng, Yê Yê Duy, chun mê chụp chua nhé hiếu con bùa nhiệt tỏi chịa diệt tội. Chia ỏi con mười, ấy diệt liu diệt chua nhìn hăm miền. Mười mà diệt chua nhìn héo đùng, lùng uốn. Mười con, Ia chào ia kín tài nhẹ miền liệp chĩa ngàn hòa. Ia chào ia nhẹ bầu David hậu chiến hòa con yêu ỏi liệp mây nhê xây phun thảo dệt liều liệp mây nhê hùng về thảo màn câu màn ô chéo à thố bùn lùng chênh mây chấu vua tế bộ hòn nhê xì อย่าปุ่นชิงเจงว่าเตยเยี่ยมกับจุนเยตองเชงเมยเจ็บจั่วเยเหียวเยี่ยมว่าลุงไม้หายเต่าหายทั้งเจียวเยี่ยมลุงจังว่าเตยไม้หายเต่าหายดงเจียวเสเยี่ยมชิงเจงว่าเตยเยหวยกันอยู่นินบัวไทยเยทินหง Yếm về còm nín nhê yết xuống nín cầu hô cầu phấy phủ chìa. Ô nân chìa nhê chéo thiên hù à. Mai mai hải tàu đồng mây hên. Ô chéo à. Bây giờ nhê yết xuống xê chịp chua nhê. Mây cún xế hải nhê khói khói chìa tùm làng mây bun xét dình mây bó hú là hạt hăng tẩy tẩy như miền mây lủng mây hên hay như bùa bó mây như bình vang dán dình luôn bên mây nhê đau giả mây nhê Pàm kên chầu, yếm pàm kên nhê mặt muột, mê chế tài. Nam bung chầu ba bung mê chế tài. Tha bô bung chầu hê môn bung, dần dầu nhê chênh mê nhê mình. Mê nhê búa mê chá hên hải. 每年表接驳也送vào hang. Dấu họp nhé cháu, cháu bèn phim nhé xì, dấu mê nhé, quỷ nhé còn đỗ. Mời dấu nhé yết dung, xê mền hám miền, giả dịp ruột nhé dấu. Ô chiếu à hiểu tu chân nhiều nhé hiểu vô tế miền mai on lọ sẽ yếm mây nhé giảm hiền nhé giang giang nhé miền nên bùa quẩy mây nhé bùa chàng hoa chân nhiều nên bùa giả chênh mây quẩy mây dấu hộp nhé cháu mây sẽ nên bùa nhé cha nhé giang làng mời chảy en pun ye bua nhì cha hén chén pháo ye bua nhì thong bài bền chiếu nhì ye bua nhì hùng tía quay Israel nhì trình dĩnh thiên hùng xin đảng lao ạ mời yêm lao yang nhì xỉ con bùa mời nhì chiệp chúa bẻ phiền Ye bun cha ye tàu bo cha hết ye miền. Ye yếm bẻ phiền bù đồng kín tàu giả thai đình sầu lô. Ye lỗ bột ye nhẹ bầu David. Giả lồng ye nhẹ trình dình yêu on in. Ye nhẹ bùa ỏi liệp nín uốn. อย่าอ่อยปุนชะนินเฮนวินว้างซุ้งไม่ให้หน่อย ไม่ตุนินอ้อเมียนอย่าไม่ให้ปุนินสู่ไปเอียอ่อยเอียมนินเยวัวด่างแมง เบาหมวนนินเยวินว้างอย่าตายเจ๋งอย่าจุ้งจองนินวัวเตเมียน Yêu ổn hám nín, và dịp chúa nhé chào nín yêm. Vui yêu nhé mình, nín nhé cha ỏi hên chân pháo. Yêu ỏi bu nín nhé bùa xuống khói ngoài. Nín nhé biểu chiếc bùa và xuống đài ngoài. Nín ỏi hiểu chân bùa yêu mời xe ye ye tia ye ye thìn hùng chào bún ye tu diều như là bia ye ỏi bún nên chờ ye ye toàn là cao yếm lùng đĩa chờ cầu hô chè như hùng ye ỏi xếp chuột như dần liều hám nín yêu sao nên liệp nhé ngàn hòa và dệt liệu uốn nhé yêu ỏi liệp nên nhé hùng tâu thảo dệt liệu và pu nên nhé hùng quầy đồng lùng nhiên hỏi nhẹ lào Sì con, nên nhé dễ phun quảng ye nhé lầy lạt. mãi can ye nhé lấy si con nin bua pam ye nye lê nhì và mấy can ye nye liền ye diều lồng bia tình nin bua pam ye chửi lồng bia pin bỏ về nin bua châu tòng ye xì bà ia chịp ruộn hắm nhìn hiếu ia mới dọn ruộn Dạ mấy quảng ia chịp ruộn dầu nhì cháu Ia mấy bụng đốt ia lẹng nhì ngàn hòa Dạ mấy cói ia nhì dùi con suốt nhì hòa Ia chàng chén ia nhì trình dịnh bùa hấu dùn Bộ dịch liệu Giờ mấy con bé đua David Nên nhé hùng tàu ỏi dịch liệu yêm Nên nhé hùng quể ỏi yêm yên nhiên giảm hiền Đồng bản hoi lao. En hát no, Lại thảo dịch liệu Dạ yếm uốn đồng luồng lao. Bảo mây chi chía, mây lồng dầu on tài vua tàu, tổ quẳng én game nín. Mây thúy mây cháu mây nhây bâu, liệp nhây ngàn hòa. Mây gió nín nhây hùng nín, tôi dìa nìa bùng bùn mai ủi. Mây chẽ dình nín nhây, hiệt xuống, trình lạt. Punin Bảy chiến uốn nhé tổng, bài hoài dình. Tà phan chia cháu nhé miền, sáng ninh nhé ai. Sáng chẳng miền nhà khuất ninh. Mười bún ninh nhé vinh vắng, tu hình chia. Ninh nhé yết xuống vinh cha, dần nhiều. Xuống bún ninh nhé đáo nhé giảm hiền, tiến mẹ. Ờ, bunin yem nín yếm bó trà chiang chủ xuôi bún nín nhé giang làng chịt dình giả cho nín nhé hung quỷ phong dìa đau bởi chám nín lùn ye chang hồ trội dìa giả bunin nín buông hiền tía nhái ô chéo à đồng hải láo mời ở chỗ mày càn bình thảo nhật liễu phái mới ỏi chỉ chiến hang tàu búa chiến thảo hải sản ô chéo à có chàng chiến như nhẹ mèn đồng hải năng mới chạy miền man tài pun nín bùa đồng này, mới làm lồng nhiệt tẩy mà hải tàu chiang giả máy chủ tài phai hải tàu hải diều nín cần lời đút kiểm kiên như chá chéo à mời xin đảng diệp ruộn hăm nhẹ nhau chia hải sẽ mời diệp ruộn như chảo david lãnh chia như hòa yếm hải ô chéo à thô chẳng chén mày như bầu thắng hải nò dụ miền khuất và dạ chẳng chén yên yên hiếu tháng hải nò tiêm mản miền khi ô chéo à mày nhê vịn vắng khuất mày lủng nhiều on tài quá tàu mày cún mình thảo hải nhìn bùa chát nhìn ói chủ chênh chiếu thảo nhiệt lưu 阿门，唱阿门。